Xin chào quý anh chị, em tên là Tuyền Tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng Anh chị nào đang quan tâm đến dòng xe Mitsubishi Thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 929 444 Hôm nay em làm video chia sẻ với quý anh chị chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động màu đen Phiên bản đặc biệt Đây là đằng sau em đây là chiếc xe Anh chị hãy cùng em đi, ờ, đi điểm qua một số led nổi bật về ngoại thất của chiếc xe Mitsubishi Xpander này. Thì ờ, đầu tiên là xe này được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Thế thì thứ hai ờ, với các đường gân dập nổi từ mặt ừ, cabo tới lại ờ, phần thân xe và đặc biệt là cái hốc đèn pha này được theo hình thiết kế theo kiểu hình hộp. Các đường góc cạnh rất là sắc nét, giúp cho chiếc xe rất là nổi bật và bắt mắt tạo nên sự khỏe khoắn và chắc chắn cho toàn bộ chiếc xe cái phần ca lăng này và các đường viền của xe anh chị cũng thấy xe này nó tạo có hai tông màu chủ đạo đó là màu màu trắng và màu đen tạo nên sự ờ, sang trọng của chiếc xe và thu hút được nhiều anh nhìn thì ờ, đây là phiên bản đặc biệt thì anh chị cũng để ý đấy ờ, xe này sẽ sẽ được uh, lắp bộ body kit so với lại uh, số tự động uh, phiên bản bình thường thì anh chị cũng nhìn đây đây, đây là bên cạnh em là chiếc phiên bản uh, thường thì nó sẽ khác biệt với lại uh, phiên bản đặc biệt này thì anh chị cũng có thể thấy được đó là cái phần uh, ốp nước gió đằng trước này ốp nước gió hông thì anh chị và ốp nước gió sau thì anh chị cũng thấy đấy thì đằng trước của xe bản đặc biệt này là bộ đã được lắp bộ body kit đồng màu với lại thân xe tạo nên thành một thể thống nhất màu đen trông rất là cuốn hút và cái bộ wow kit này ngoài mục đích là tạo độ thẩm mỹ của chiếc xe thì nó còn có là để cho chiếc xe không bị xước khi ở các vật cản ở cầm xe nó quẹt vào Đấy, các cái phần gáo gương này tay lắm cửa này và ốp chân gương, kính này cũng đều được mạ chrome rất là đẹp đây thì em cũng ờ, mời chị xem cái phần ờ, đèn hậu của xe rất là to Giúp cho mình nó được trang bị đèn nét nữa nhé Thì khi anh chị, trong trường hợp anh chị phanh khẩn cấp hay như, như nào đó Thì nó sẽ ờ, giúp cho người đằng sau dễ dàng Đây là phần đuôi nước, ốp đuôi nước gió của xe Anh chị nhé Đấy. Thì nó cũng được trang bị bộ body kit đây này Đây là body kit này anh chị này đó. còn phần hông xe là body kit đó đây là anh chị đây là phần body kit của phần hông xe ốp nước gió đấy phần hông xe và thêm nữa là cái ốp ờ, đuôi ống xả này nó cũng được ờ, bằng inox rất sáng bóng à, chiếc xe này thì đã được ờ, trang bị cảm biến lùi anh chị nhé thì cảm biến lùi bốn mắt đây bốn mắt của cảm biến lùi thì cái phần cảm biến lùi này em cũng đây là cảm biến lùi em tặng anh chị khi anh chị mua xe của em đó thì ờ, uh, xong rồi thì em mời anh chị uh, quan sát bên trong nội thất của chiếc xe Xpander số tự động này à, tiện đây em cũng giới thiệu với anh chị luôn là xe này được trang bị uh, chiếc chìa khóa Smart Key nên là rất tiện dụng khi mà anh chị ở việc đóng mở cửa từ xa rất tiện và thứ hai là để tìm xe tìm kiếm chiếc xe ở trong bãi của mình rất là tiện lợi khi anh chị bấm vào cái nút điều khiển của trên chiếc chìa khóa trên xe thì ờ, cái đèn chào mừng ở phần trên này với đèn ờ, đuôi xe này nó sẽ sáng trong vòng 30 giây để anh chị tìm được chiếc xe trong bãi đỗ xe và tiếp theo em mời anh chị ờ, quan sát nội thất bên trong xe này anh chị có nhìn thấy gì không nội thất bên trong xe này trông rất là sáng màu rất là sáng Đây, màu ờ, màu vàng be nên tạo cảm giác là rộng rãi và sang trọng tiện nghi Đây, ghế ghế lái rất thoải mái có thể lên xuống chỉnh 6 hướng được thì tiếp theo đó thì ờ, cái ờ, phần vô lăng này vô lăng xe thì em bật khởi động xe nhé Đấy, xe này thì được trang bị tay lái trợ lực điện nên rất là nhẹ nhàng mình cầm một tay rất là điều khiển rất là tiện luôn và trên vô lăng thì được uh, tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe đấy và kết ờ, hợp với lại ờ, màn hình DVD bể inch ở đây anh chị này có thể kết nối với điện thoại rất tiện tiện lợi và ngoài ra thì bên tay phải em là cái chế độ chân ga tự động để giúp cho anh chị là khi đi đường cao tốc rất tiện lợi nó chỉ à, trong trường hợp anh chạy chạy trên đường cao tốc thì nó anh chị có thể là cài chế độ này thì nó sẽ chân ga của mình cái, cái chân của mình nó rất là nhàn rỗi để khởi động cái uh, chế độ chân ga tự động này anh chị ấn vào nút cái nút uh, nút cruise control này cái biểu tượng đồng hồ này thì nó sẽ bật lên thì nó có biểu tượng sáng màu xanh ở trên trên bảng đồng hồ hiển thị kia thì chế độ này nó sẽ ngừng hoạt động khi anh chị đạp phanh và nó sẽ bù ga chân ga lại khi anh chị nhả phanh ra và để để tăng tốc độ hay là giảm tốc độ cố định thì anh chị ấn vào nút trừ này nhé để hủy hủy chế độ này anh chị ấn vào cancel thì nó mới hủy được anh chị ạ anh chị cũng nhìn thấy vào bảng đồng hồ analog này nó rất tương phản đèn nét có độ tương phản cao giúp nó bắt mắt và dễ dàng quan sát nhìn nó đỡ bị chói em rất thích cái, cái, cái kiểu thiết kế đồng hồ này chống giờ thể thao anh chị ạ Đấy. còn đây là các cái ờ, nút ờ, điều điều khiển điều điều hòa điều hòa hai chiều anh chị nhé và các nút chỉnh ờ, tốc độ gió và hướng gió lấy gió trong gió ngoài ở đây thì còn phải đây là phanh tay phanh tay của xe này nó là phanh tay cơ chứ không có điện tử đâu anh ạ cái với tầm giá 600 triệu thì nó chỉ thế này thôi chứ nó cũng không thể phanh đai điện tử được hộp số thì hộp số 4 cấp ờ, ngoài ra có số ban tự động mà là số 1 số 2 và số OD là số 3 thì trong trường hợp anh chị cần tăng tốc thì anh chị sử dụng OD này khi ờ, cần số ở vị trí D còn khi mà trở nặng hoặc là neo dốc thì anh chị có thể vào số 1 số 2 ở đây Mitsubishi cũng ờ, là một hãng xe rất quan tâm đến người dùng về về độ an toàn của xe nên là xe được trang bị rất nhiều tính năng an toàn hiện đại ờ, mà không một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ nào mà có thể à, được trang bị như thế này với tầm 600 triệu thì đầu tiên nó là trang bị hệ thống cân bằng điện tử đây anh chị ạ có lúc cân bằng mặc định nó sẽ tự động nó nó kích hoạt rồi tiếp theo đó là cái à, chế độ khởi hành ngang dốc giúp cho trong vòng 3 giây anh chị à, khi ở trên xe ở trên dốc thì sẽ không bị ờ, tụt dốc khi mình khởi động và thứ ba nữa là hệ thống hỗ trợ cảnh báo phanh khẩn cấp Đấy, giúp cho mình ờ, khi ờ, mình trong phanh khẩn cấp thì nó sẽ báo lên thì giúp người sau nó dễ dàng quan sát và biết được và ngoài ra có chế độ là phanh ABS, BA và phân bổ được phanh EBD và xe này được trang bị hai túi khí anh chị nhé hai túi khí trên mặt trước này đấy và các tiện ích uh, xe thì uh, em uh, cái phần ghế da này là em cái phần ghế da này thì là em đã khuyến mại cho khách hàng của em nên là xe này em chuẩn bị bàn giao cho khách hàng rồi anh chị ạ còn mặc định của cái cái cái ghế da nó là ghế nỉ cao cấp thôi anh chị thì nếu anh chị mua của em thì em sẽ tặng thêm cho anh chị là bộ ghế da tức là ngoài cả bên nùi có ghế da và thêm một nữa là cái phần chân của em này đang là trải sàn da màu đen giúp rất sạch sẽ giúp anh chị vệ sinh rất là dễ dàng thì em cũng ờ, khuyến mại thêm cho anh chị và anh chị nhìn thấy cái phần kính xe này kính xe này nó là nó cũng đã được cách nhiệt đây là kính 3M anh chị ạ thì uh, em cũng khuyến mại thêm cho anh chị cái phần đấy uh, xe này được trang bị rất nhiều ngăn để đồ anh chị ạ rất nhiều ngăn để đồ rất tiện dụng anh chị để các thứ ở các cái hộc ở cánh cửa này hộc ở trên này đây cái học để đồ ở giữa trung tâm này đấy rất là tiện lợi xe các hàng ghế của xe thì cũng ờ, được ờ, trang bị thêm các cái cổng sạc hàng ghế thứ nhất thì có cổng sạc ở ở đây ở trong hộp này hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba cũng đều có cổng sạc ở hai bên giúp cho mình ờ, rất tiện dụng để sạc điện thoại mà trong cái thời buổi công nghệ 4.0 thì ai cũng dùng điện thoại smartphone rồi Đó, tiện Đấy. cái phần ờ, điều hòa thì nó có ở trên trần xe được lắp thêm ờ, hệ thống quạt gió điều hòa anh chị nhìn này Đấy, nó giúp cho việc lưu thông gió từ hàng ghế thứ nhất xuống hàng ghế thứ hai thứ ba rất là thoải mái giúp là người ngồi thứ hai và thứ ba đó. rất là được ờ, thoáng và không bị bí và nó khó chịu cái cảm giác ở trên xe thì tiếp theo đó thì ờ, cái xe này cũng không, cũng phải kể đến cái tiện ích là cái hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba nó có thể gập vào tạo thành một bật phẳng anh chị ạ thì em sẽ ờ, ra ngoài em cho để anh chị ờ, cùng xem em cái hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba anh chị nhé Đây hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì nó có thể gập linh động được. Thì anh chị ví dụ ở trong cái trường hợp mà cái hàng hóa anh chị mà nó nó không quá quá quá ờ, cùng ờ, quá cùng cành nhưng mà nó lại dài thì anh chị có thể gặp hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai xuống đây em mở à, anh chị có thể gặp hàng ghế thứ hai bằng ghế thứ ba xuống như thế này thì anh chị có thể là ờ, để được đồ và vẫn ngồi được hàng ghế thứ hai hoặc là hàng ghế thứ ba nếu mà cái cái chiều dài của nó chiều dài anh chị để nó dài nhưng mà nó lại chiều ngang nó hẹp đấy đây mặt phẳng A anh chị thấy không đây là, phiên bản đặc biệt ngoài cái bộ body kit và thì xe được trang bị thêm hệ thống loa RAV4 6 loa chat và một loa siêu trầm có công suất là 300W được bố trí rất tiện, ờ, hợp lý gọn chứ không bị ờ, vướng ờ, trong cho, cho, cho các việc khác của xe thì xe này cũng đây cái loa siêu trầm này được ừ, hỗ trợ bởi một cái âm ly được đặt ở dưới hàng ghế thứ ba này rất là gọn ờ, giúp cho um, đây chiếc xe mà phục vụ nhất là những cho những anh chị mà yêu thích âm nhạc và thích cái um, âm thanh nó nó nó nó thực sự là có chất lượng rất là cao thì cái việc uh, phục vụ cho giải trí là phiên bản này thì là rất là hợp lý anh chị ạ. Đấy, phiên bản đặc biệt thì nó có phần ờ, sàn này nó được ừ, nót da luôn này Đấy. thì cái hàng ghế thứ ờ, hai này anh chị ạ đây anh chị em mời anh chị vào hàng ghế thứ hai này em ngồi trên ờ, hàng ghế thứ hai này thì với người mà cao 1m7 trên 1m7 từ mất tạ 7 đến mét 8 ngồi vẫn thoải mái chị đấy cái khoảng cách từ sàn cái trần xe xuống đầu em vẫn thoải mái và cái khoảng cách từ đầu gối tới đậy hàng ghế trước cũng là rất là rộng thì hàng ghế hai ngoài như thế thì nó còn có thể vẫn ngả được anh chị nhé vẫn ngả được này đấy và vẫn thể di chuyển được lên 25 cm nữa rất tiện lợi để, để cho hàng người ngồi thứ thứ ba thì ngồi thoải mái hơn Thế hàng ghế thứ ba thì thực ra với người ngồi 1m65 như em thì là ngồi thì cảm thấy nó rất bình thường đây để bà ngồi hàng ghế thứ ba thì anh chị ờ, ngồi rất tiện đây em ờ, sẽ ngồi hàng ghế thứ ba cho anh chị đấy thì nó cũng không thể chạm đầu rất thoải rộng rãi anh chị ạ thôi nói ờ, nói đến đây thì cũng em cũng chỉ chia sẻ với anh chị một số các cái về phần nội thất của chiếc xe anh chị uh, trải nghiệm thực tế giúp cho anh chị có được ờ, anh chị không thể có điều kiện đến trực tiếp showroom thì có thời gian xem video của em để biết được là chiếc xe Xpander nó có những cái cái tiện ích nào và và và nó được bố trí như nào. Đấy. À đây thêm cái cốp để đồ anh chị ạ. Cốp để đồ này nó có có ba ngăn giúp anh chị là thứ nhất có thể là để trong trường hợp để thức ăn ấy nó bốc mùi trên xe thì cái cốp này nó hạn chế được cái việc à, mùi trên xe hoặc anh chị để ờ, giày dép cũng được Đấy. Cảm ơn quý chị đã quan tâm đến video của em Và nếu chị nào đang có nhu cầu mua chiếc xe Xpander này Thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0936 929 444 Hiện tại bên em đang có sẵn xe đủ màu sau ngay anh chị ạ Đây anh chị có thể nhìn bố xung quanh bãi bên em đây Rất nhiều xe để anh chị chọn lựa Anh chị à, phục vụ à, dịp Tết này thì quả là thật là Hãy chọn lựa bên em Tại vì ở bên em có sẵn xe để phục vụ anh chị Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này Chúc anh chị có những giây phút vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại tại những video tiếp theo